khúc sông đổ dồn về một bên anh chẳng yêu nàng anh chẳng yêu nàng anh đến mà chỉ à, đây hơi nàng nàng ơi hỡi nàng nàng ơi anh chẳng yêu nàng anh đến mà chỉ đây Hey. nhau ở đây mười người mà rơi nước rơi nước rơi trầu rơi nước rơi trầu sau kết mà nhân duyên hơi nàng nàng ơi hỡi nàng nàng ơi rơi nước rơi trầu sau kết mà chiều